Quyền Linh xin kính chào quý vị Một năm trôi qua thật là khó khăn Thật là nhiều điều à, ám ảnh Thật là sóng gió và giông bão à, Nhưng mà năm 2022 Quyền Linh nghĩ rằng là một năm bứt phá Một năm bùng nổ Một năm rất là nhiều điều ấn tượng Năm 2022 này sẽ có rất là nhiều điều mới lạ à, Theo tiên đoán của rất là nhiều chuyên gia cũng như là nhiều nhà làm kinh tế thì năm 2000 2022 là một năm tuyệt vời quý vị nhé à, nhân dịp mà đầu năm mới quý Linh cũng xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe hạnh phúc bình an đặc biệt là thiết là nhiều may mắn luôn năm 2022 sẽ là một dấu ấn dành cho tất cả chúng ta chúc mừng năm mới tất cả mọi điều tốt đẹp nhất Xin chào quý vị khán giả Nhân dịp năm mới thì Ngọc Lan xin phép được gửi lời à, chúc mừng năm mới đến à, tất cả mọi người à, Đặc biệt thì năm nay Lan xin được gửi lời chúc sức khỏe à, là chỉ chúc sức khỏe thôi bởi vì hai năm vừa qua thì chúng ta à, trải qua một cái trận chiến rất là khốc liệt à, nó ảnh hưởng đến cả toàn thế giới luôn và sau 2 năm thì Lan nhận ra một điều rằng là phải có sức khỏe tại vì nếu như chúng ta sức khỏe không tốt thì trong những ngày tết thì chúng ta không còn đầy đủ thành viên để mà cùng ngồi quay quần với nhau ở bên mâm cơm ngày tết cho nên rằng là năm nay lan xin phép được gửi chúc sức khỏe sức khỏe sức khỏe sức khỏe mọi người phải thật là nhiều sức khỏe trong năm mới và hy vọng rằng sang năm mới thì à, chúng ta có thể đuổi được đại dịch đi đi biến mất đi đừng có xuất hiện nữa để uh, chúng ta có thể quay trở lại với lại công việc của mình làm tiếp những cái dự án mà còn dang dở trong năm vừa rồi chúc mừng năm mới Thùy Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò à, Hôm nay chúng ta gặp nhau trong một ngày đầu năm mới như thế này với hai bộ áo dài rất là xinh tươi phải không quý vị và hôm nay chúng tôi gặp nhau không phải là để kết đôi những cái mảnh ghép với nhau mà là chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với lại quý vị khán giả cũng như là à, sẽ cùng à, điểm lại những cái điều mà trong chương trình bạn muốn hẹn hò đã làm được trong thời gian vừa qua. Cái đầu tiên thì à, Quỳnh Linh à, sẽ thay mặt cho bạn muốn hẹn hò xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới, chúc hạnh phúc, chúc an khang, chúc thịnh vượng và đặc biệt là chúc thiết nhiều may mắn luôn. À, Ngọc Lan thì à, ông mai sẽ tặng cho một bao lì xì đỏ luôn à cảm ơn ông mai chúc mừng năm mới luôn chúc ngọc lan năm mới sẽ có nhiều điều mới <laughs> cảm ơn ông mai rất nhiều và riêng ngọc lan thì xin được phép chúc ông mai có thật là nhiều sức khỏe để à, ông mai tiếp tục cái hành trình đầu tiên làm làm cái công việc mai mối <laughs> như là 10 năm vừa qua ngọc lan cũng có bao lì xì để lì xì cho ông mai nè Thì lì xì qua lại cho nó vui ha dạ. đem đến mà mọi điều may mắn giá như bây giờ quỳnh linh có thể lì xì cho quý vị qua màn hình thì cũng cũng lì xì luôn á. ha lì xì một chút lọc đầu năm thôi quỳnh linh là người đồng hành từ giai đoạn đầu tiên cho đến bây giờ thì quỳnh linh thấy rằng là với bằng mối hẹn hò chúng tôi có những điều thật nhất có thể chúng ta tính ra được rằng là khoảng độ à, hơn 20 phần trăm ba mươi phần trăm là họ đã kết hôn với nhau. nhau những người làm mai làm mối như quỳnh linh ngọc lan rất là hạnh phúc quý vị biết không à, một cái đám cưới diễn ra họ vui một nhưng mà những người thực hiện chương trình cả một ekip vui đến 10 rồi và à, ấn tượng nhất trong thời gian qua đó chính là cặp đôi à, không bấm nút hẹn hò với nhau nhưng họ đã đăng ký kết hôn với nhau wow dạ em tên là trần thị tứ em sinh năm 94 ạ à em đến từ Bình Định hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành kế toán ạ. Rồi, bạn trai. Rồi bạn trai. À, em xin tự giới thiệu em tên là Lê Xuân Tâm ạ, quê em ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kinh doanh. Ạ. Em và chị em rất là thích chương trình này. Yeah. Dạ. Em muốn là khi một lần mà nhắn nút là cho nhau một cơ hội thật sự chứ không phải là cho nhau một cơ hội để rồi đưa nhau chứ hôm nay thôi còn ra ngoài kia thì không còn gì nữa cả à, hai bạn đến đây là cũng có duyên rồi thì nên uh, cho nhau một cơ hội và tìm hiểu uh, uh, sâu hơn để mình uh, cùng tiến tới những cái cái, cái bước uh, tương lai nó tốt đẹp hơn dạ em à. chuẩn bị một hai ba hết thời gian mời hai bạn Ngọc Lan cũng cũng có những cái câu chuyện ở trên sân khấu các bạn không bấm nút nhưng chúng tôi vẫn khuyên các bạn là khi mà xuống sân khấu các bạn hãy cứ ờ, làm bạn với nhau Đúng rồi. nhưng mà còn cái câu chuyện là không bấm nút nhưng mà là đã kết hôn với nhau thì ờ, quả thật là mình chưa có chứng kiến <laughs> nên là có lẽ là cái cảm xúc này là ông Mai sẽ là cái người hạnh phúc nhất luôn á tại sao em lại không bấm nút dạ thì như bạn ờ, Nam chia sẻ thì bạn thích một người vui tính còn tính của em thì nó hơi trầm yêu cầu của em không hợp với bạn gái nhưng mà bạn gái cũng không phải vì cái yêu cầu đó mình phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ có phải tại vì em trai dưới đang đâm chiêu cho nên là em em bị tác động không em trai thì chỉ góp ý cho em thôi chứ trước giờ là mọi quyết định là ở em hết ừ. dạ. thật sự là tôi tiếc cho cặp đôi này bởi vì mình thấy rất là đẹp đôi đúng vậy nhưng cuối cùng họ đã lấy nhau rồi cho thấy rằng bạn với họ ngoài cái ờ, phận ra còn cái duyên nữa nha quý vị nha cặp này thì ờ, có gửi thiệp cưới và ekip đã đến tặng quà để chung vui với hai bạn luôn trời ơi rồi chương trình Thôi. hôm nay em rất vui và em ra cảm ơn chương trình rất là nhiều nhờ cương chương trình mà tạo được điều kiện cho em và anh dạ chắc là tại anh tâm kiên trì với chị chắc là ngồi đường hiểu kỹ hơn với chị thì nó sẽ hiểu sâu hơn thì hai đứa cảm giác hợp hơn với chị do phần là dịch nó bị gián đoạn nên cũng ảnh hưởng tới năm tư của hai đứa anh cũng mất nói dạ những lúc cần nói nhiều thì cũng nói nhiều với chị Cặp tiếp theo mà Quỳ Linh nhớ đó là cặp Văn Đức và Thúy Quỳnh ở tập 9 Ông Mai Hẹn Hò Bởi vì câu chuyện đó là câu chuyện trong mùa dịch bây giờ thì à, hai bạn chưa thấy mặt nhau chúng ta sẽ giới thiệu về mình và trao đổi chút xíu rồi mình sẽ gặp nhau nha ông mai hẹn hò tức là cái giai đoạn là chúng ta bị giãn đúng cách đúng rồi giãn cách chúng ta không có lên sân khấu được không có tập trung mà quay được mà chỉ có Quỳnh linh ngồi ở nhà và chỉ có cái <laughs> điện thoại thôi em chào anh Quỳnh linh ạ à. em chào ekip thì em xin tự giới thiệu em tên là đào thủy quỳnh em năm nay 34 tuổi quê ở hà tĩnh và hiện tại em đang công tác tại bình dương ạ à. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào các bạn, ờ, các anh chị trong ban ờ, biên tập, ờ, chào bạn gái bên kia. Em tên là Đức, em 32 tuổi ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. À, hẹn hò online nó khó vô cùng tận luôn á. Lúc mà mình gặp được họ trên màn hình thì sống họ yếu quá tắt. Rồi hai người đang nói chuyện thì sống yếu quá, rớt mạng. Hai bạn đã có một cái cuộc trò chuyện từ nãy giờ, chắc chắn chúng ta cũng đã hiểu được phần nhau rồi. Bây giờ thì à, anh Linh sẽ đến từ 1 đến 3 chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem mình có đồng ý hẹn hò với nhau hay không đưa trái tim hay là đưa quyết định là bạn bè một mình ờ, cần tìm một người đó thậm chí có thể hơn mình một hai tuổi ờ, nhưng mà, chín chắn mà trong suy nghĩ là ờ, trong công việc rất là đã sẵn sàng cho một mái ấm gia đình hai mình thì không có thích làm đồng cười nó quá to với lại nó không có thích làm mình chỉ thích làm đám cưới nhỏ nhỏ nó chỉ là đơn giản thôi tức là tìm được một người mà có thể tâm đầu ý hợp với mình cùng chia sẻ cuộc sống mình thấy hạnh phúc rồi ba mình cảm nhận thế mình mới gặp đúng, đúng người mình, mình tìm bắt đầu chúc mừng hai bạn nhé như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau để kết nối những cặp đôi hạnh phúc chúng tôi à, cảm nghĩ rằng là hạnh phúc của họ cũng chính là hạnh phúc chúng tôi nên tôi rất là cố gắng và cặp đầu tiên trong mùa dịch mà kết nối online họ đã cưới nhau trời ơi vậy là cái khoảng thời gian nó rất là ngắn luôn á nó ngắn luôn á rất nhanh thật ra khi mà cái, cái chàng trai tỏ tình á đang chuẩn, chuẩn bị nói tình yêu thì rớt mạng <laughs> thật ra các anh em kỹ thuật rất là vất vả trong thời áp gian áp lực đó. lắm áp lực lắm thật ra cái cặp đôi mà đã cưới nhau trong cái nói online ông mai hàng hò đó rất là vui nên à, đó là một cái điều mà cô linh đáng nhớ nhất trong mùa dịch cặp tiếp theo á là văn toàn và thùy duyên trai long an và gái lâm đồng tập ờ, bảy ba bốn chào em dạ em chào hôm nay anh đến chương trình dạ, ừ. dạ. phía sau anh có cái lời nhắn dạ. nếu mà sau chương trình đó em có bấm nút á cái lời nhắn đây hãy đọc dạ. còn nếu không thì anh xin lại lời nhắn còn nếu không thì anh xin lại lời nhắn dạ dạ ừ, anh có là người hay ghen không anh có ghen nhưng mà anh ghen theo đúng cái trường hợp như thế nào ừ. ví dụ em đi là em làm bên kinh doanh em đi gặp đối tác đối tác có thể là nam là nữ cái đó mình không có thể là control được anh ghen nhưng mà em đi em nói anh trước à đối tác em dậy em về em kể anh nghe thì anh sẽ thông cảm nói chuyện bình thường ừ. còn nếu như mà em giấu anh chẳng hạn em có một cái gì đó nó mờ ám mà để tự nhiên anh phát hiện ra thì cái đó thì anh sẽ ghen á yeah. Dạ. anh sẽ điều tra đó chứ ừ. em mà ngay thật thà ngay lúc đầu thì à, không sao được thoải mái đi em dễ lắm tức là có cô gái lên ờ, múa cực sung luôn chàng trai thì đi nhật về thật ra cô gái ờ, múa dễ thương lắm cứ đứng ờ, qua qua vậy dễ thương quá dễ thương em nhiều yeah. Dạ hình như cái múa đó nó để lại ấn tượng cho chàng trai một hai ba bấm hết rồi và sau 6 tháng hẹn hò họ đã cưới nhau ekip chương trình cũng đến tham dự được lễ cưới cùng các bạn đến ở long an là hình ảnh mà cũng rất là thú vị nếu như lúc đó quỳnh linh đi được thì cũng rất là hay luôn hôm nay em rất là vui bởi vì uh, nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò mà em đã tìm được uh, một nửa cuộc đời mình thì em rất cảm ơn à, ban biên tập chương trình đặc biệt là chúc là người à, đã mai mối xây cho tụi em tìm hiểu rất là kỹ càng về những tâm tư nguyện vọng của tụi em hôm mà nắm tay trên chương trình đó anh già nói với em trời như là bị điện giật với, với, với, với em ơi anh nắm anh có biết nắm tay con gái bao giờ đâu lần đầu tiên mà nắm tay em á hả điện nó giật anh tưng tưng trên sân khấu nè nhưng mà hả anh anh run lắm mà anh cũng ráng anh kìm lại xong rồi anh xuống sân khấu hả anh anh cứ tưởng là hả, bên chương trình sẽ cho số nhưng mà không không có mình phải tự xin số lúc đó anh quyền linh ảnh mới nói là à, con ơi con nhớ số bạn gái nha chứ nếu không hả là đi ra rồi chương trình không cung cấp số đâu anh sợ quá điều này cũng ờ, minh chứng cho một việc là bạn muốn hẹn hò là một chương trình rất là uy tín không phải là chúng tôi chỉ làm việc với nhau ở trên sân khấu này ở sân khấu này nó không có diễn xuất bởi vì lan tham gia rồi thì lan mới thấy là tất cả mọi cái ở trên đây nó đều rất là thật hồi lúc đầu á người ta không tin chương trình bạn muốn hò đâu người ta nghĩ đây là một cái game show diễn nữa diễn là vui thôi nhưng trải qua một thời gian rất nhiều cặp đôi lấy nhau á thì cái niềm tin của bạn muốn hò được tăng lên cao và được, được gọi là các ông cụ bà cụ cái thời xưa đó đến tận hiện trường và thậm chí có những cái chương trình á à, bạn mới họ là cả làng đi xem luôn tôi là bà nội ngoại của cháu duyên à, hôm nay tôi rất à, vui mừng vì à, các cháu à, trong khi tìm hiểu đã đến ngày hạnh phúc lại xin hạnh phúc vì một phần là nhờ chương trình thì mong bên chương trình càng ngày càng phúc lại cho các cặp à, à, vợ chồng khác được à, như ý có cái chương trình này là các cháu nó mới có cầu lối được à, nó mới kết duyên được với nhau yeah. Dạ. thì uh, chúng tôi cũng chẳng biết nói làm sao thì cũng cảm ơn chương trình rồi cũng mong muốn làm sao là chương trình có nhiều những cuộc hẹn hò hơn trước là tôi cũng có theo dõi chương trình nhưng mà cứ nghĩ là chương trình là là là, là, là đàn kịch để cho cho hay thế nhưng mà thực ra là cũng không phải tôi là nguyễn tiến trung ừ. là cậu ruột của cháu duyên hôm nay rất là cảm ơn chương trình vì thật sự là nhờ chương trình mà cháu toàn với duyên đến được với nhau đây là cái rất là hạnh phúc một lần nữa rất là cảm ơn chương trình cảm ơn các anh chị ờ, của ban tổ chức của ekip và chúc các anh chị một năm mới 2022 nhâm dần thật là hạnh phúc nhiều sức khỏe thành công và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch và có nhiều cặp duyên hơn nữa. À, xin chào quý vị khán giả, xin chào uh, ban biên tập. Tôi tên là Nguyễn Thị Dung, là mẹ của cháu Nguyễn Thị Thùy Duyên. Nhờ có chương trình mà hai cháu đã được lên duyên chồng vợ. Trước khi cháu đi ghi ờ, hình chương trình hẹn hò thì cháu cũng không có nói gì với gia đình, giấu. À, ờ, bạn của cháu đăng ký cháu ở trên uh, truyền hình nhưng mà khi lên chương trình hẹn hò thì cháu có nói là mai ấy, là có tập phát phát sóng của con hẹn hò mà gia đình tôi không có tin anh có tài lẻ gì không hay là anh có nấu ăn ngon không tài lẻ rất là nhiều tài lẻ ngoài cái chuyên ngành của anh thì nấu ăn thì anh rất là thích nấu ăn nếu mà cùng với người yêu nấu ăn là còn tuyệt vời hơn nữa rồi à, tài lẻ của anh thêm nữa là anh còn hết cắt tóc vẫn được nữa cắt tóc nam thôi cắt tóc nữ thì anh chưa bên cạnh đó thì anh chăm sóc sức chăm sóc sức khỏe chăm sóc sắc đẹp quen nhau đi thì anh có thể dành cho em bao nhiêu thời gian của anh trước dịch á thì anh à, anh mới về đây được có một tháng thôi thì anh làm hiện tại giờ làm tại nhà làm có online có thể là anh dành cho em buổi tối thì anh làm xong ban ngày nếu ban ngày vừa làm thì có thể anh vừa nói chuyện nhắn tin cho em vẫn được khi coi à, chương trình hẹn hò thì đúng là cháu đi à, hẹn hò thiệt cho nên là gia đình đầu tiên cũng ờ, hoang mang nhưng sau khi chương trình hẹn hò ờ, các cháu ờ, được ghi hình và phát trên sóng truyền hình thì gia đình cảm thấy là rất là là là vinh dự cảm ơn chương trình nhân dịp năm mới xin chúc quý vị khán giả đài truyền hình bước sang năm 2022 làm chương trình sẽ ghép được nhiều đôi và tạo mọi điều kiện cho những cặp đôi ờ, tham gia được nhiều hơn chúc cho chương trình bạn muốn hẹn hò uh, càng ngày càng phát triển tạo được sự uy tín đối với uh, nhiều cặp bạn trẻ tham gia vừa linh nhớ tiếp một cái cặp uh, Đình Thanh Lệ Hoa trong tập 356 đó Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi Hiện tại công việc của em là phụ trách mạng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải à. Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn Nam à quê dạ. quán của em hả dạ đúng rồi còn xem như là nhìn hình đoán chữ ạ à. cũng Chà, dạ, dễ căng à. vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê quê ở đâu em nghĩ là ở bến tre à. <laughs> dạ không đâu. chắc là ở vĩnh long ạ à. vĩnh long dạ đông nam bộ ừ, đông nam bộ trời ơi măng cục đó miền đông nam bộ đó dạ chắc là ở bình phước à. dạ hàng xóm em ở bình dương đố khó quá dạ em xin tự giới thiệu em tên là lương đình thanh hiện tại em 31 tuổi em công tác và làm việc tại huyện nhà bè dạ ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc có chí cầu tiến cao à. và em à, không biết ăn nhậu không hút thuốc không cờ bạc và biết nấu ăn rồi về quá tốt về khuyết điểm thì uh, chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu em có mấy mối tình rồi nói cho bà mối nghe coi dạ em đã trải qua hai mối tình mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu còn mối tình thứ hai thì uh, uh, quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi lúc đó tại uh, sự nghiệp thì chưa ổn định lúc đó em muốn là có nhà cửa công việc ổn định hơn bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do ý là bạn gái là muốn nói là em à, không thật lòng bạn gái nên chia tay bây giờ thì à, em cũng à, tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi có nhà luôn hả dạ là em mua nhà rồi dạ mua nhà cách đây bao lâu dạ cũng được hơn 2 năm rồi Trời chị rồi con bé này sao nè giờ cái cái cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên mét sáu là được không quá béo râu không dài tóc không dài răng không súng về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc tả một cái ông già nào đó không biết luôn tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. có có nhiều bạn có style lạ lắm ạ à dạ chào anh lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn anh ạ lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công rồi, ờ, cảm ơn em à, anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa anh thì hát không hay nhưng mà Em ơi lại gần anh nữa đi Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này Anh sẽ rất hạnh phúc Nếu sớm mai tình giấc Người đầu tiên trông thấy chính là em làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu yêu em làm vợ anh nhé sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên dạ xin hết dạ bữa đó Quyền Linh với lại Hồng Vân cãi nhau dù chiếc nhẫn hồng vân chú ý chiếc nhẫn thôi còn linh á là nó là cô chú ý chiếc nhẫn chú ý cái việc là chàng trai cầu hôn bằng cái tâm của mình đi tham gia bóng huyền hò làm gì tặng nhẫn vàng thiệt thiệt đó quý vị cho thấy rằng ta rất là tôn trọng bí quyết cho thấy rằng các bạn đi tham gia bóng huyền hò hãy chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng đầu tư nha chứ mình cứ nghĩ rằng ôi có gì tặng đó gì đó đơn giản phải đâu đầu tư về quà tặng cho nó có ý nghĩa đúng rồi đó à, ông mai nói cái câu này rất là hay đó là đầu tư quà tặng có ý nghĩa chứ không phải là chúng tôi khuyến khích các bạn đầu tư những món quà có giá trị đúng rồi giá trị về mặt tinh thần chứ còn giá trị về mặt vật chất thì ờ, nó sẽ tùy vào cái hoàn cảnh của từng người tham gia chương trình thôi đúng rồi một cặp đôi nữa là tuấn khanh và quý thắng tên cô gái rất là dễ thương tức là quý thắng tên mạnh mẽ quá mạnh mẽ ở tập 714 luôn à, khanh ở lâm đồng cô gái thì ở Vĩnh Long cái khoảng cách rất là xa luôn á Lan à, em tên là Quỳnh Tấn Khanh à, sinh năm 1986 cuộc sống của em thì à, trước thì cũng có lập gia đình và đã ly hôn em thì à, em chuyên về à, cấy mô về cây trồng à, cây ăn trái à, hoa cảnh và kể cả giống hoa lan và lai tạo những cái giống mới em thì em nghĩ rất là đơn giản mình không thể cho người ta được cái hạnh phúc thì mình trả tự do để cho người ta tự tìm cái hạnh phúc mới của người ta phù hợp hơn với người ta tại vì cái thời gian làm việc của em bây giờ nó chiếm rất là nhiều em bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ rưỡi đêm không em làm nhà nước buổi tối em đi làm thêm em đi ờ, phụ việc ờ, phụ phụ bếp á cho một quán ăn nữa cặp này thì ờ, con trai á đòi tâm sự riêng với nhà trai tức là tâm sự riêng với với dượng á à. con trai của cô gái vĩnh long mới nói rằng là mai mốt chú có buồn gì chú qua chú tâm sự với con hay quá con chỉ cần mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ với mẹ con con không có cần nhiều con có yêu cầu gì chú không dạ chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con <laughs> trời thế nó thân thiện ghê không cô gái chưa có đồng ý nhưng con trai đã đồng ý ngay từ đầu rồi chú chỉ con uh, trồng lan hả con hả dạ. thú vị lắm á dạ tại nhà con cũng hay trồng trọt trồng này trồng nhỏ lắm rồi hợp với chú bởi vì ờ, với chú thì ờ, luôn luôn thích quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa Ồ, bất hoa. kể hoa gì theo con thì mẹ con nên bấm nút không dạ mẹ nên bấm nha chứ con kết chú này lắm rồi trời ơi con kết chú này Ủa, lắm con rồi ơi, mẹ đi coi mà nó phải con đi coi sao con kết lẻ vậy vậy dạ, rốt cuộc là chú từ ở trên lâm đồng chú về vĩnh long anh ấy về vĩnh long với cô gái dạ. ấy ba hai một hay quá trời ơi bấm đông điện bấm luôn, bấm luôn. hãy nắm tay nhau hãy tạo điều kiện hãy tạo cơ hội cho nhau ha thì con có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn trời ơi con mê chú này quá rồi đúng không và họ đang rất là hạnh phúc họ lấy nhau rồi rất hạnh phúc cô gái ở vĩnh long hay gửi hình cho chương trình là anh này lúc mà anh về tự nhiên thấy anh đổ bóng ra đổ bóng là sao đổ bóng tức là hay lấy đồ của vợ mặc á lấy áo đầm của vợ mặc rồi lấy váy cưới của vợ mặc này kia không lẽ tình mẹ duyên con <laughs> chứ thật ra là gì à, hai vợ chồng giỡn cho vui thôi đó là những cái giây phút mà có thể là chàng trai à, muốn bù đắp muốn muốn tìm lại những cái nụ cười đã mất của cô gái đúng rồi đó là một số cái câu chuyện mà họ đã cưới nhau nha quý vị nha còn rất nhiều câu chuyện trước nữa tôi nghĩ rằng trong ngày đầu năm này à, linh nói như thế để à, truyền tải những cái thông điệp cho Ngọc Lan là yên tâm là chắc chắn sắp tới đây năm 2022 sẽ có những cặp Ngọc Lan à, làm mai làm mối đó sẽ lấy nhau một cái ekip của bạn muốn hẹn hò không phải chỉ có hai mc mà còn có cả một cái đội ngũ à, âm thanh ánh sáng quay phim dựng phim ừ. đạo diễn rất là ừ. nhiều gần chắc cũng phải Thiết gần kế nữa. gần 30 Đúng con người tạo nên uh, những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ của bạn muốn hẹn hò và nhân năm mới thì à, quỳ linh cũng thay mặt chương trình à, bạn muốn hẹn hò cũng cảm ơn những người đã đồng hành với quỳ linh như là cát tường nè nam thư nè hồng vân nè bây giờ đến ngọc lan thì ai cũng hoàn thành cái sứ mệnh của mình bạn quỳ linh hy vọng rằng quý vị hãy ủng hộ chúng tôi cảm ơn ngọc lan đã đồng hành với chương trình bạn muốn hẹn hò khi làm việc với nhau à, hai người gần như cũng có sự đồng điệu với nhau không chỉ có những hạnh phúc đâu mà đâu đó cũng có rất nhiều giọt nước mắt trên bàn với hò này có lần Quỳ Linh ôm các tường vào những giọt mắt đã rơi xuống có lần Quỳ Linh ôm Nam Thư vào những giọt mắt cũng đã rơi xuống một lần Nam Thư cũng đấu tranh với một cái một cặp đôi về anh chàng đó nói rất là hay nhưng mà không bấm nút cũng có lần Hồng Vân rơi nước mắt cũng có lần Ngọc Lan rơi nước mắt và không phải cũng có lần mà nhiều lần nữa như vậy cho thấy bằng mối hò nó quá nhiều cảm xúc quý vị Cảm ơn, cảm ơn tất cả điều đó. Chúc quý vị một năm mới thật là nhiều sức khỏe và như lời của chú Quyền Linh nói thì 2022 là một năm bùng nổ. Việc mà chúng ta chưa làm được trong năm 21 thì năm 22 chúng ta sẽ làm được và sẽ làm được tốt hơn nữa và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật là tốt nha quý vị nha. Bây giờ thì à, Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng đầu năm. Xin chào tạm biệt, chúc mừng năm mới.